Thôi cẩn thận La la la la Bố đây Nó chạy từ từ, nó chạy bên này Đường mình như này mà Ui trời, tối quá rồi nhỉ Nhỉ Bố đuổi anh lên ấy ông quý ấy bố đuổi con đi à con chạy từ từ rồi không không sợ không sợ đâu bố đi cùng con này không đây à đúng rồi bố đi bên phải bố ơi đi bên phải ừ đây con đi cẩn thận ấy xe máy con phải đi gọn nào nha đứng gọn nào như nào con thế thôi muộn chạy đi con <laughs> chạy đi cho khỏe nhỉ ông trung con cháu ông mạnh chưa cô con cháu ông mạnh nhỉ ông mạnh đang trong nhà kìa con à, con chào bà nga <laughs> thôi đi đi, đi, đi thể dục đã đi con thôi ờ, ông bà ơi Chúng qua đây chào, phải chào ông bà gái Vâng Chạy đi con Mày chạy hả? nhảy ừ. vâng. nhảy đó con bần đi được ngay con đây này bố nhìn này nhìn bố đi này tinh tinh <laughs> ấy nào đi nào đúng rồi hết bận rồi nhỉ nước hả hết nước rồi <laughs> bữa trăng tròn đấy con nhỉ con đi xem con đi xem à đây đây thôi con đi gọn vào con chào ông chưa đi đất à vâng con đi gọn bên phải của mình cơ mà ui giời con lại ô tô kìa đâu cát trên bên kia bên trên mà con bên kia kìa đi đi lên nữa đi con không thấy lá gì đâu đấy đây này đấy đấy đấy, đấy. bùi nhớ đây này đấy cá đây con này. Thôi <laughs> chơi đi con Sao cả con tối à? Tối cũng chơi. Không, Đây, bật đèn nhé. Về bố lại rửa chân tay cho nhá. thôi chạy đi chạy đi ngồi quay lại à, quay lại chơi tiếp con nhá không nghịch chứ con không sợ <laughs> nó là nghịch cát ừ. Rồi đi Đi một tí không thôi Thôi về bố con mình chơi tiếp Chơi chơi xong